thì hôm trước thì mình có lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và đề lôi tuần thì uh, ngày hôm nay của chúng ta thì là cái ngày đầu tuần phải không ạ thì chúng ta cũng chiến thắng được về phần đề chạm của mình em nhé cái chạm không của chúng ta thì ngày hôm nay thì ngày thứ 5 ờ, thì nó cũng đã ra anh em nhé chúng ta chỉ ăn được cái chạm không cứng này thôi hôm trước thì mình có chia sẻ cho em cái dàn 8 số và cái chạm 9 thì cái chạm 9 này của chúng ta thì không thể chê trách được phải không ạ chúng ta ăn thông 5 tay liền phải không ạ trong cái dàn 8 số này của chúng ta thì có con 91 và con 96 đây phải không ạ xem rất chi là vui mấy hôm đấy đây là con 96 này và con 19 này 96 này đó chạm 9 này 29 này quá là dã man luôn chúng ta ăn thông 5 tay về cái chạm 9 này thì cái tuần mới này của chúng ta thì cái chạm không của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được con 07 này anh em nhé đó nuôi từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 thì ngày hôm nay mới chỉ là ngày 28 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm không còn về cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì ăn được ngày thứ ba là con 47 này anh em nhé thì cũng chúc mừng anh em nào của chúng ta nuôi cái đà chạm và lô khung 3 ngày quá là tuyệt vời rồi phải không ạ quá là sướng thứ bảy của chúng ta đây ăn được con lô khung 47 này đó thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta anh em nhé tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh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 cả lô cả xiên hai anh em nhé cũng quá là tuyệt vời rồi đầu tuần của chúng ta thì uh, nói chung là chúng ta ăn được một con lô và ăn được xiên hai ngày hôm nay thì chốt cho anh em là con 66 và con 66 và con 06 đây ghép xiên đề thì ngày hôm nay thì kết con 97 và con 72 thì chúng ta không chiến thắng được anh em nhé đó dù sao thì à, hai con lô chúng ta ăn được một con và ăn được xiên hai thì cũng quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em ở trên zalo của chúng ta chiến thắng anh em nhé thì xem xong kết quả thì cũng rất chi là vui bởi vì là con 66 nó ra dạy 5 này dạy 6 này và con 06 dạy 5 thì chúng ta ăn được cả lô cả xiên 2 về phần đề thì nó hôm nay nó lại về cái bộ đề 02 anh em ạ khá là dị phải không ạ ngày hôm qua nó về con 57 hôm nay nó về con 07 thì nó về bóng đuôi thì vẫn là đuôi 7 đó nhưng mà dù sao thì ở trên kênh của chúng ta thì ăn được cái chạm không Zalo của chúng ta chiến thắng thì chiến thắng được con lô 66 và con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 rồi dạ ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đại chạm chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui tuần anh em nhé thì mình sẽ đi lấy 4 tuần gần nhất này thứ hai hàng tuần anh em nhé ở giải 3 này chúng ta kết hợp với giải 5 cho mình. Con cuối cùng, bộ số thứ 5 ờ, ở giải 3, chúng ta ghép bên lại 4 con. Bộ số thứ 3 ở giải 5 này thì chúng ta có cái chạm 7 cứng anh em nhé. Đề lui tuần thứ hai này. Chạm 7 cứng 717 này 727 và 77 thì cặp cùng con 22 thì ở đây chúng ta có ba con 2 thì chúng ta có hai bóng 7 thì chúng ta có 7722 anh em nhé bớt đi được hai số thì chúng ta chỉ còn có 6 số thì mình sẽ đi test cho anh em này đề lôi tuần thứ hai chạm 7 ngày đầu tiên đề về 76 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này tiếp tục thứ tư này thứ năm này thứ sáu này để về 71 thì chúng ta ăn được con 71 này và ăn được chạm 7 cứng luôn phải không ạ khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần 87 này 71 này thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 của chúng ta có chạm một cứng này chạm một của chúng ta thì có 101 này 121 này 151 171 ở đây chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có 151 để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 10 thì chúng ta ăn chạm 1 và ăn thẳng con 10 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần đề về 11 thì chúng ta ăn chạm 1 anh em nhé Thứ hai ngày 14 tháng 11 thì chúng ta có chạm 6 này chạm 6 của chúng ta thì có 606 636 646 và 696 8 số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 14 tháng 11 ngày đầu tiên đề về 06 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con 06 trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong đợi thứ hai hàng tuần thứ tư này Thứ 5 đề về 76 thì chúng ta ăn chạm 6 tiếp. Thứ 6 này. Thứ 7 này. Chủ nhật này. Thứ hai ngày 21 tháng 11 thì chúng ta tiếp tục chúng ta có cái chạm 9. Thì đa phần nếu mà chúng ta đánh chạm thì cái tỷ lệ ăn ít nhất là hai lần trên một tuần anh em nhé. Ít nhất là hai lần trên một tuần thì anh em cũng để ý cho mình chạm 9 thì chúng ta có 909 này 919 này 929 này và 939 để chúng ta lui thứ hai ngày 21 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 29 thì chúng ta đã ăn được con 29 này và ăn chạm 9 tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ hai hàng tuần 79 này 96 này một chín này thì chúng ta đã ăn được con một chín này và chạm chín chín sáu chủ nhật này thứ hai ngày 28 tháng 11 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta nhé thì có cái chạm một anh em ạ chạm một cứng để chúng ta lui đến thứ hai tuần sau cho mình chạm một ghép lần lượt của chúng ta thì có 11 này 66 này 121 này 171 này và 191 anh em nào trùng cầu với mình thì em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đè lui tuần của ngày thứ hai và chạm một cứng anh em nhé anh em nào không thích về cái dàn 8 số này thì chúng ta đánh đủ 19 số cho mình còn đâu anh em nào mà kết cái dàn 8 số này thì chúng ta chơi 8 số anh em nhé về đường cầu lô khung thì anh em có để ý luôn đây cho mình này thứ hai ngày 31 tháng 10 lô khung 3 ngày anh em nhé ở giải đặc biệt và giải nhất này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau con đầu và con số thứ ba thì chúng ta có cặp lô khung 44 và 99 thứ hai chơi thứ ba này thứ tư này thứ năm cặp 9944 này thì mình sẽ đi test cho anh em thứ hai để chơi thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 99 này anh em nhé 99 là giải 6 thì chúng ta ăn luôn ngày thứ ba tiếp tục win xong lại đợi từ hàng tuần thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 303 để chúng ta nuôi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 30 này anh em nhé ăn được con 30 30 của chúng ta còn 30 của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé tiếp tục phiên sau lại đợi đến thứ hai tuần thứ hai ngày 14 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 101 để chúng ta lui thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 10 anh em nhé 10 của chúng ta thì về giải 3 ăn 10 tiếp tục phiên xong thì lại đợi đến thứ hai hàng tuần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 thứ hai ngày 28 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 69 và 96 anh em nhé 69 và 96 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm cho mình 696 trùng cầu kết cầu anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé đây là cái đường cầu lỗ khung 3 ngày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 hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé